Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn. À, ba nguyên nhân chính dẫn đến phần lớn các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư chứng khoán cá nhân à, bị thua lỗ, đó là gì ạ? À, nguyên nhân đầu tiên, các bạn muốn biết không ạ? Đó là chúng ta chống lại xu hướng chung của thị trường. À, phần lớn mọi người khi mà đầu tư thì chúng ta thấy rằng thị trường chung đang giảm và chúng ta lại tiếp tục mua vào. Đó là cái việc mà chúng ta đang chống lại thị trường chung à, tư duy của nhóm người như vậy đó là họ nghĩ rằng cổ phiếu đang ở xu hướng mà giá rẻ hơn bao giờ hết và trong quá trình họ mua và họ trung bình giá xuống dẫn đến là cái khoản đầu tiên có thể là lỗ 5% sau đó dẫn đến lỗ 10% và thậm chí là lỗ đến 5-60%. Khi mà lỗ đến mức mà chúng ta thấy rằng là quá cao thì gần như là không có cơ hội để gỡ lại. Và đó là nguyên nhân đầu tiên của phần lớn các nhà đầu tư khi mà trung bình giá giảm. Vậy vì sao họ lại mua như vậy? Bởi vì trên thị trường thì ờ, chúng ta được ai đó nói rằng là hãy đầu tư theo giá trị hoặc là mua những cổ phiếu giá rẻ bởi vì cổ phiếu đó rất tốt. Và trong ờ, quá trình mà nói chuyện một số các nhà đầu tư và một số bạn bè mà tôi được biết thì họ thường là đưa ra một cái cổ phiếu nào giá rất rẻ và họ nghĩ rằng tiềm năng trong có thể là trong một vài tháng nữa trong một vài năm nữa thì cổ phiếu sẽ lên rất mạnh tuy nhiên khi mà họ bắt đầu tham gia vào thì những cái cổ phiếu đó có thể rơi giảm rất mạnh và dẫn đến có thể bị thua lỗ rất là cao có những cái tài khoản mà tôi biết rằng rằng à, trong quá trình đầu tư họ sử dụng margin đòn bẩy và việc mà với cái tỷ lệ lỗ thực tế là 25%. Tuy nhiên với việc mà sử dụng đòn bẩy quá cao, trung bình giá xuống thì tài khoản đã bị âm đến 70%. Và bạn biết rằng nếu tài khoản đã âm đến 70% thì gần như không có cơ hội để gỡ lại hòa vốn. Chưa đến nói là có thể lãi hay không. Còn như với những cổ phiếu mà chúng ta thấy là cái tỷ lệ lỗ ít hơn khoảng 3-40% thì cái việc mà đầu tư theo giá trị để đạt ra mức lợi nhuận 30% một năm cũng là khá cao rồi nên chúng ta thấy rằng là cái khả năng để hòa vốn với những cổ phiếu như vậy cũng là cực kỳ là khó thì các bạn biết rằng là tất cả cổ phiếu mà chúng ta đầu tư nó đều tuân theo xu hướng và khi mà chúng ta đầu tư bất động sản, đầu tư vàng, đầu tư phái sinh, đầu tư bất cứ lĩnh vực nào đó thì cái việc mà chúng ta cần phải nắm rõ về xu hướng và cái cách thức mà phần lớn các thiên tài người ta sử dụng đó là xu hướng và chúng ta biết có một câu nói nổi tiếng đó là xu hướng chính là bạn nếu bạn đầu tư ngược xu hướng đó chính là kẻ thù của bạn và đó là nguyên nhân dẫn đến là tất cả phần lớn các nhà đầu tư nhỏ lẻ các nhà đầu tư không có hiểu về tư duy của nhà đầu tư thành công lúc đó chúng ta sẽ gần như là trắng tay và có thể có rất nhiều người hỏi tôi là vì sao ngài Warren Buffett họ lại thành công khi họ đầu tư khi mà thị trường đang lao dốc giá giảm. Thì có thể bạn có thể đặt ra những câu hỏi à, vì sao như vậy? Và bạn cũng thể xem là bạn có phải là nhà quản lý quỹ không? Bạn có bao nhiêu tiền để giống như họ? Và có rất nhiều câu hỏi khác nữa. Và có một câu hỏi rất quan trọng nữa là bạn là ai? Nếu bạn biết bạn là ai mà bạn sử dụng chiến lược Warren Buffett thì bạn sẽ thấy rằng là mình như thế nào và đó là cái cách thức mà chúng ta cần phải luôn luôn đặt ra câu hỏi là tôi là ai tại sao lại như vậy làm thế nào để chúng ta có thể thành công được và cái tiếp theo đó là chiến lược ờ, mà chúng ta bị sai nữa đó là không cắt lót ạ và phần lớn mọi người sẽ không cắt lót bởi vì trong quá trình mà đầu tư theo xuống giá giảm thì họ cứ nghĩ là giá càng giảm thì chúng ta mua càng nhiều và chúng ta sẽ trung bình giá giảm nhưng chúng ta biết rằng là khi mà càng giảm thì chúng ta mất càng nhiều và khả năng lấy lại sẽ là không thể lấy được nên khi mà bạn biết rằng là việc mà các bạn không cắt lót và một ai đó nói trên thị trường với các bạn đó là à, tôi sẽ mua cái cổ phiếu target trong vùng này tuy nhiên thì khi mà cổ phiếu tiếp tục lao dốc và bạn thấy rằng cái tài khoản của bạn đầu tiên có thể là lỗ 5% và việc mà lỗ 5% bạn có thể cắt lót và bạn có thể hòa vốn rất nhanh nhưng tuy nhiên khi mà cái tài khoản của bạn lỗ đến 3 40% thì thực sự là tâm lý của bạn bắt đầu căng cứng và bạn sẽ không có phương hướng để đầu tư và dẫn đến là phần lớn những nhà đầu tư như vậy họ chuyển sang từ đầu tư ngắn hạn sang đầu tư dài hạn và họ phó mặc cho tài sản của mình tại bởi vì lúc đấy tâm lý nó bị căng cứng gần như chúng ta gọi là có thể gọi là chết não tại vì lúc đó phản ứng của chúng ta không có nữa toàn bộ phản ứng của chúng ta bị căng cứng hết và đến lúc mà chúng ta bị áp lực có thể là ai đó đòi tiền có thể là chúng ta cần phải uh, làm một cái điều đó bằng số tiền của chúng ta cần phải lấy ra thì lúc đó chúng ta bán ra bán xong có thể cổ phiếu lại tăng và chúng ta lại tiếp tục tiếp nối khi mà chúng ta uh, thấy là cổ phiếu tăng lên ầm ầm đó là những cái lý do mà chúng ta thấy rằng phần lớn mọi người không cắt lót đó là cái nguyên nhân và có lẽ là nguyên nhân mà tôi thấy là nguyên nhân quan trọng và cái cái điều mà phần lớn tất cả các nhà đầu tư bị thua lỗ đó là nguyên nhân không biết cắt lót ạ và ở đây hôm trước Dũng có chia sẻ là những nhà đầu tư mà Dũng thấy là trở thành những nhà đầu tư gọi là bậc thầy trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán kể cả những nhà đầu tư ở ờ, trước kia như là Liam Moore như là Mac Mini nhiều Vinamilk thậm chí Soros uh, Peter Lynch Pitzer, tất cả nhà đầu tư vậy họ đều có sử dụng chiến lược cắt lót một cách rất là kỹ và việc mà bạn không cắt lót dẫn đến bạn thấy bị thua lỗ và dẫn đến bạn thất bại trên thị trường và một cái điều nữa các bạn thấy rằng phần lớn mọi người cũng bị thua lỗ đó là họ không kiên nhẫn à, thực tế là trong đầu tư không phải lúc nào bạn cũng đầu tư à, tại bởi vì chúng ta biết rằng là xu hướng là yếu tố quan trọng nhất nên bạn phải biết rằng khi nào thị trường đó là xu hướng tăng thì bạn có thể tham gia vào với cổ phiếu hoặc là khi mà khi nào thị trường có xu hướng đảo chiều thì bạn có thể bán ra thì thực ra là cái xác định xu hướng này nó sẽ là tập hợp rất nhiều các công cụ khác nhau về phân tích kỹ thuật về những cái tín hiệu để chúng ta biết được tuy nhiên thì mỗi một người à, mỗi bộ hệ thống đầu tư nó sẽ có những cái cách phân tích khác nhau ờ, tôi sẽ không bình luận nó ở đây Tuy nhiên thì việc mà bạn đầu tư dù bạn là ai chăng nữa thì bạn cũng cần phải nắm rõ một cái hệ thống phân tích kỹ thuật nào đó để bạn có thể trang bị cho mình trong việc đầu tư. Còn nếu bạn không biết thì tôi biết rằng là bạn sẽ gặp rất nhiều rủi ro, đặc biệt là cái giai đoạn mà thị trường xảy ra trong thời gian vừa qua. Có rất nhà nhiều nhà đầu tư có thể trong 5 năm, 10 năm đều có lãi suất lợi nhuận rất cao. Tuy nhiên chỉ cần một cái sóng à, như đợt vừa rồi, có thể một cái cái Ờ, diễn biến không tích cực bạn tiếp tục mua vào thì có thể là toàn bộ cái lợi nhuận cho bạn của bạn trong nhiều năm bạn cũng thể bị mất hết đó là những cái lý do mà tôi biết rằng là uh, phần lớn chúng ta thường mắc phải đó thứ nhất bạn nhớ cho tôi là đó là xu hướng đầu tư ngược xu hướng sẽ mất tiền thứ hai là chúng ta không cắt lót được chúng ta cũng mất tiền bởi vì các bạn nhớ rằng là nếu bạn có thể đã trong 10 cổ phiếu bạn đúng 8 và chỉ cần hai cổ phiếu bạn sai nếu mà quy mô của bạn không đúng bạn không biết cắt lót đúng thời điểm thì có thể là đang lãi trở thành lỗ và tiếp theo đó là cái thời gian bạn biết là mỗi một cái chu kỳ bao giờ nó cũng cần có thời gian tích lũy trước khi nó mới bước vào một chu kỳ tăng trưởng hoặc là mỗi cái chu kỳ phân phối nó cũng có thời gian để phân phối dần trước khi nó có quá trình giảm nên việc mà bạn hiểu rõ được chu kỳ hiểu rõ được cái quá trình vận động cổ phiếu đó là nguyên nhân uh, nguyên nhân dẫn đến là phần lớn các nhà đầu tư gọi là à, chúng ta gọi là những nhà đầu tư bậc thầy họ đã có mức lợi nhuận khá cao khi họ nắm rõ được ba cái yếu tố này và à, để các bạn không phải là là mang tính chất là lý thuyết thì các bạn có thể theo dõi về thị trường chung của chúng ta và tôi sẽ phân tích cho các bạn một số cái góc à, độ để để các bạn sẽ thấy rằng là việc mà chúng ta mua bán tìm ra thời điểm tìm tìm ra những cái lúc mà chúng ta có thể mua nó cực, cực kỳ quan trọng như nào thứ nhất là chúng ta thấy là xu hướng ạ nếu bạn nhìn thấy là một cái quá trình xu hướng giảm như này các bạn nhìn thấy ạ nếu chúng ta mua bất cứ ở giai đoạn nào thì bạn đều có thể bị thua lỗ và các bạn biết rằng có những cái đợt nó kéo lên rất là dài rất dài thì trong trường hợp chúng ta cứ mua cổ phiếu và lựa chọn cổ phiếu không đúng thời điểm chúng ta cũng tiếp tục thua lỗ và sau khi thua lỗ như này có thể bạn sẽ bị lỗ rất là nặng có những ừ, nhà đầu tư mua ở vùng trên này với những cổ phiếu như thế giới di động hoặc là uh, cổ phiếu Vinamilk thậm chí là những cổ phiếu như là H ừ, PG chúng ta cũng đều ờ, bị lỗ rất, rất nặng và khi bạn bán ra bởi vì uh, việc mà sử dụng margin không hợp lý hoặc là việc mà số vốn của bạn bạn quay trở lại bạn xem thì bạn thấy rằng uh, tài sản của mình đã tạm giảm mất đến 3 40 phần trăm gần như không có cơ hội để lấy lại được thì trong trường hợp những cái đợt mà nó hồi phục như này bạn có um, nắm giữ thì bạn cũng cần phải bán ra ngay và thực sự để lấy lại gần như là không thể à, tiếp theo các bạn thấy rằng là à, việc đầu tư ngược xu hướng thì đấy dẫn đến cái sự thua lỗ rất nặng cho các nhà đầu tư và tôi sẽ lấy một cái ví dụ cho các bạn biết là cổ phiếu Vinamilk các bạn biết rằng là nếu chúng ta nhìn thấy là uh, rất nhiều nhà đầu tư rất nhiều nhà đầu tư giá trị ấy, cứ nói khuyên các bạn là mua đầu tư cổ phiếu giá trị và tôi biết rằng là có những nhà đầu tư mua ở mức là 150 và khi bạn biết rằng nếu mà mức 150 mà cổ phiếu của bạn đang về bao nhiêu 96 hoặc là thậm chí là thấp nhất là khoảng 90 đúng không gần 90 đây thì bạn biết rằng là chúng ta đã mất bao nhiêu phần trăm rồi để nó về hòa vốn 150 các bạn thấy rằng là có thể bạn mất vài năm vài năm khi mà cổ phiếu có thể về đây thậm chí là không bao giờ về nên bạn mua khi mà cổ phiếu đang trong xuống giảm đấy là cái cách thức mà chúng ta gọi là mua theo đầu tư ngược thị trường và dẫn đến chúng ta có thể là uh, mất hết tài sản hay nói một cái khác là phá sản khi mà chúng ta không nắm rõ được cái xu hướng à, tiếp theo chúng ta thấy là khi mà cổ phiếu chúng ta thấy là nếu trong trường hợp mà chúng ta mua ở bất cứ điểm nào ở đây ạ chúng ta cắt lót khoảng 6 đến 7 phần trăm thì chúng ta thấy là chúng ta chỉ mất một đoạn nữa và cả đoạn từ đây đến đây là chúng ta không làm sao cả kể cả nếu chúng ta mua ở bất cứ đâu đây nếu chúng ta cắt thì chúng ta cũng sẽ thấy là cái khả năng mà chúng ta không bị mất cả một cái chu kỳ giá xuống như này nên khi mà chúng ta biết rằng là xử lý cái việc cắt lót ở trong đầu tư nó là một cái nguyên tắc bắt buộc nhưng có một số người Ờ, có hỏi tôi rằng các bạn có hỏi tôi rằng là à, việc mà khi các bạn mua mà các bạn bán ra thì cổ phiếu có thể bị lỗ đến 15 20 phần trăm thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng là việc bạn mua mua ngược xu hướng thì cổ phiếu của bạn sẽ giảm là chuyện bình thường ạ khi bạn mua ngược xu hướng thì cổ phiếu của bạn có thể là giảm 5 60 phần trăm có thể những cổ phiếu mà tăng rất mạnh và sau đó lao dốc nhưng nếu bạn mua trong xuống tăng bạn hiểu rõ được cái cái mẫu hình hiểu rõ được cái xu hướng của nó thì bạn mua xong thì thực tế những cái nền tích lũy của nó chính là những vùng hỗ trợ khá mạnh để khi mà cổ phiếu của bạn trong quá trình bạn mua đúng thời điểm thì khả năng bị thua lỗ là cực kỳ thấp nên ở đây chúng ta thấy là uh, nó sẽ nói cho chúng ta biết là cái thời điểm các bạn mua vào đó là cái một cái nguyên nhân rất quan trọng khi mà các bạn mua đúng thời điểm mua mà cái thời điểm thứ nhất là có độ an toàn cao nhất thứ hai là cái thời điểm đó khi bạn mua cổ phiếu có thể tăng rất mạnh nên khi mà phân tích thì các bạn sẽ thấy rằng là việc mà chúng ta mua sai thời điểm thì chúng ta thể ở sau khi mua xong giả sử các bạn mua ở những vùng này có thể sau khi mua xong cổ phiếu sẽ giảm rất là sâu nhưng nếu bạn mua những cổ phiếu mà nó xác nhận xu hướng tăng bằng những phiên bùng nổ theo đà thì bạn thấy là cái khả năng bạn bị thua là rất thấp và chúng ta sẽ nhìn qua một chút về uh, thị trường tổng thể chúng ta như nào tại vì uh, một số các bạn thấy là trong thị trường chúng ta thấy là người tin giật tít liên tục Uh, nếu mà hôm nay thị trường giảm thì bắt đầu họ sẽ biện hộ cho cái việc mà uh, ở đâu có thông tin giả sử mấy hôm trước thị trường giảm thì họ sẽ uh, biện hộ cho là giá dầu giảm nên là thị trường giảm và nếu hôm nay mà thị trường tăng thì họ sẽ tìm cái góc độ nào đó thông tin nào đó để báo thị trường tăng nhưng bạn biết rằng là trong phân tích kỹ thuật thì các bạn biết rằng là uh, tất cả những cái tích lũy cổ phiếu này nó là kết quả chứ không phải nguyên nhân ạ bởi vì này vì sao nó là kết quả bởi vì tất cả những cái quá trình mà gom cổ cổ phiếu này của cái thị trường chung này nó là do một tập hợp các cổ phiếu đặc biệt là các cổ phiếu blue chip tác động lên cái thị trường chung này nên chính vì vậy thì thực tế nó được gom cổ phiếu trong quá trình mua cổ phiếu thì nó có có thể chuyển đổi từ các nhà đầu tư lớn sang nhà đầu tư nhỏ lẻ đó là quá trình là phân phối hoặc ngược lại là nó chuyển từ nhà đầu tư nhỏ lẻ sang nhà đầu tư lớn tức là cổ phiếu ấy, thì chúng ta gọi là tích lũy thì việc mà chúng ta nắm rõ được cái quy trình tích lũy uh, như thế nào thì chúng ta sẽ biết rằng là cái khả năng chúng ta thành công hay không thì ở đây các bạn biết rằng là trong đầu tư hôm trước thì có lẽ chúng tôi cũng nói rất nhiều lời ạ đó là đây là một cái nhịp mà bùng nổ theo đà đây là một cái nhịp bùng nổ theo đà tức là sau khi bùng nổ theo đà thì bạn biết rằng là một cái quá trình đi tăng như này thực ra cái chu kỳ của nó vẫn đang là một cái chu kỳ đi lên đi lên trong ngắn hạn việc mà khi bùng nổ theo đà mà cổ phiếu có thể bị gãy và giảm sâu như này thực ra xác suất của nó sẽ thấp hơn rất nhiều bởi vì phần lớn các cổ phiếu sẽ chưa phân phối được phần lớn các cổ phiếu vẫn chưa phân phối được trừ khi có những thông tin cực kỳ tiêu cực thông tin cực kỳ tiêu cực nên với các nhà đầu tư cả cá nhân nhỏ lẻ chúng ta thì nhất là một là chúng ta sẽ mua được cái nhịp đầu tiên sau khi mua cái nhịp đầu tiên thì có một số các cổ phiếu gọi dẫn đầu đạt mức lợi nhuận 15-20% thì chúng ta sẽ có một nhịp tiếp theo. Cái nhịp này thì ban nãy tôi đã nói là chúng ta cần phải đợi. Chúng ta cần phải đợi. Thì vì sao chúng ta cần phải đợi? Chẳng hạn như là tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái góc độ đợi như nào. Chẳng hạn ở đây tôi sẽ ờ, nói với các bạn một cái cổ phiếu mà tôi muốn mua. Đây là cổ phiếu mà tôi muốn mua đấy ạ. Chẳng hạn đây là cái cổ phiếu GEG à, khi mà tôi mua thì à, thứ nhất à, trong trường hợp mà tôi lỡ cái vùng này đây là xử những cái điểm đây gọi là mua tôi sẽ không bao giờ mua ở trên cái vùng này bởi vì mua vùng này khối lượng lớn nhà đầu tư hay chúng ta gọi là big boy họ chưa thể thu gom hết lượng cổ phiếu ở đây được đến khi nào mà cái lượng cung ở đây nó cạn kiệt hoặc là biến siết chặt thì đây chính là cái điểm mua và sau khi điểm mua thì tôi biết rằng là nó sẽ có một cái lượng cung bán ra rất mạnh nên tôi sẽ phụ thuộc vào quá trình tích lũy ở đây như thế nào nếu quá trình tích lũy ở đây nó có những cái biên độ hẹp có những cái điểm mua tiếp theo thì chúng tôi mua theo mua tiếp còn nếu không thì tôi sẽ có thể là cổ phiếu bị thua lỗ thì tôi sẽ bị cắt khi mà cổ phiếu mua điểm này thì chúng ta thấy là thứ nhất là nếu nó bị lỗ thì cái vùng này là vùng hỗ trợ rất là mạnh và thứ hai nữa là khi nó làm một cái kênh lên thì cổ phiếu sẽ tăng rất mạnh thì đấy là cái cách thức mà chúng ta cần phải đợi chứ không phải là chúng ta mua trước hoặc là các bạn ở trong cái vùng này thì các bạn biết là cổ phiếu sẽ có thời gian tích lũy có thể mất khoảng độ vài tháng và bạn biết rằng là nếu chúng ta mua ở những vùng này thì thường là chúng ta sẽ có thể đợi rất suốt ruột nhưng nếu chúng ta tìm ra hiểu rõ được cái quy trình mua đúng thời điểm thì thứ nhất là cái vùng này là vùng hỗ trợ mạnh cái thứ hai là cổ phiếu có thể tăng rất là mạnh ở một số bạn có hỏi tôi là cần phải phân tích uh, các cổ phiếu thì um, các bạn phải biết rằng là trên thị trường nó có khoảng độ 20 mẫu hình vậy khi đây là một cái dạng mô hình thôi còn có những mô hình khác nữa thì mỗi mô hình nó có một cái bản chất khác nhau nên chính vì vậy thì thực tế uh, mỗi giai đoạn bạn cần phải ứng dụng vào mô hình nào chẳng hạn như là chúng ta đang nói là một, những cái mô hình mà nó đang ở đáy thì nó có hai cái dạng đó là mô hình vai đầu vai và mô hình hai đáy thì đây chúng ta nhìn ở đây là những hai cái đáy ngắn thì phiên bùng nổ theo đà này với thị trường chung là cái điểm mua thì những cái cổ phiếu nào nó nằm trong cái dạng này thì nó đều cho chúng ta một cái lợi nhuận và sau khi nó lên đến cái vùng mà chúng ta gọi là một cái quá trình kháng cự và ở đây nó đang hình thành hai đáy à vai đầu vai ngược vai đầu vai ngược thì các bạn biết rằng là cái vai đầu vai ngược cái việc mà rũ bỏ bán khi mà cổ phiếu tiếp tục trong quá trình tăng rất mạnh thời gian vừa qua và với cái việc rũ như này là chuyện rất bình thường và chúng ta biết rằng là trong quá trình hồi phục mà nó tạo ra quá trình tích lũy ở đây thì ở đây ờ, với chúng ta thì chúng ta không nên đoán dự đoán là gì ạ ờ, ở đây chúng ta sẽ nhìn về góc độ hai góc độ thứ nhất là khả năng phân phối ở đây với các cổ phiếu blue chip ờ, với chúng ta thấy là không thể phân phối được một cách tập trung ở giai đoạn này được bởi vì thứ nhất là một cái giai đoạn tăng mạnh như này một cái phiên phân phối không thể kết thúc được cái thứ hai là nếu mà một những cái phiên bứt phá ở đây với một lượng tiền lớn vào đây và lên đến đây mà cổ phiếu có thể rũ rũ ngay thì thường cổ phiếu sẽ thị trường chung nó sẽ giảm rất sâu chúng ta thấy thị trường chung sẽ giảm rất sâu thế thì khi mà thị trường chung giảm rất sâu như vậy thì chắc chắn nó sẽ tạo ra những động bán tháo rất lớn và những cái phiên bùng nổ theo đà này thường là khối lượng thấp các bạn nhé thường có khối lượng thấp nhưng khi mà khối lượng cao như này nó sẽ cho chúng ta biết là đây chính là dòng tiền lớn đấy đây chính là dòng tiền lớn chứ không phải là dòng tiền của các cá nhân được đấy là chúng ta cần phải xem xét ạ À, vậy bây giờ chúng ta sẽ cần phải đi chi tiết hơn ạ. Vậy vì cái, chỉ số VN30 này nó là uh, chỉ số đại diện cho tất cả các cổ phiếu vốn hóa lớn nên khi mà như vậy thì chúng ta cần phải phân tích từng nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Chẳng hạn như chúng ta thấy là cổ phiếu gì ạ? Cổ phiếu VSM. Vậy VSM chúng ta thấy là trong quá trình bứt phá, chẳng hạn thế, hai đáy ngắn đấy chúng ta thấy là quá trình tăng ở đây. Ừ, đây chẳng hạn thế thì bạn biết rằng là nó tạo ra một cái vai nếu cái vai này mọi người nhìn thấy này à, thực tế là cái việc mà nó bán khối lượng lớn và hồi sinh đây là có trình hồi khối lượng ở đây nó vẫn là lớn nhưng giá không tăng mạnh thì rõ ràng ở đây chúng ta cũng thấy cái việc mà hồi mà giá xin lỗi giá tăng mạnh mà hồi thấp thì uh, cái khả năng bứt phá trong cái đoạn ngắn là thấp trong vết A các bạn hiểu ra này uh, việc mà cổ phiếu giảm cũng khối lượng thì cũng không phải quá lớn nhưng giá thì không giảm mạnh thì nó áp lực bán cũng là là không quá nhiều Đấy, bởi vì khi mà áp lực bán thì đã có một lượng hấp thụ nên cái lượng cổ phiếu giá cũng không giảm sâu tuy nhiên khi mà cái, cái dạng hồi như này thì các bạn biết là cũng khối lượng cũng đạt so với SMA ở đây là bao nhiêu ờ, đây là 50 ngày thì ờ, chúng ta sẽ chuyển cho SMA 50 cho nó dễ 50 ngày chúng ta nhìn 50 ngày cho dễ đấy thì chúng ta thấy là nó cũng uh, thực tế nó ở như thế này nó ở mức cao thì rõ ràng là cái khả năng xác nhận khi mà đo lường ở đây xác nhận nó sẽ là không không cao tức là cái khả năng đi xa không cao nên chính vì vậy thì việc mà phân tích như này thì chúng ta sẽ thấy là khả năng để mua những cổ phiếu này khi xác nhận chúng ta sẽ hạn chế các bạn hiểu không ạ nên chúng ta kiên nhẫn phải đợi không phải là chúng ta thấy nó rẻ chúng ta mua đấy phân tích nhìn thì nó là mô hình vai đầu vai nó là khá là là ok nhưng rõ ràng khi nó xác nhận thì chúng ta thấy là nó vẫn có những cái tín hiệu vì khối lượng ở đây tăng rất mạnh mà giá không tăng thì chúng ta thấy là nó sẽ cản trở cái việc của chúng ta mua vàng Vietcombank thì sao? Vietcombank thì chúng ta cũng thấy tương tự như vậy. À, thứ nhất là chúng ta thấy là một cái đáy của trước đó khi mà cái quá trình một cổ phiếu này đi lên, đây chúng ta là sau những phiên bùng nổ theo đà đấy ạ. Đấy, đây những phiên bùng nổ theo đà. Đấy. Thì cổ phiếu này cái sự tăng tốc khối lượng có sự gia tăng rất mạnh như giá không tăng chứng tỏ là áp lực cung ở đây khá lớn bởi vì với một lượng khối lượng lớn như này mà giá cổ phiếu thì nó lại không tăng mạnh thì chắc chắn là chúng ta thấy là cái lượng cung áp đảo ở đây nó khá lớn và bạn mua thì bạn phải biết là cái cổ phiếu nào cổ phiếu dẫn dắt cổ phiếu dẫn dắt không phải là cổ phiếu nổi tiếng bạn nhớ là không phải là cổ phiếu nổi tiếng không phải là cổ phiếu bạn yêu thích không phải là cổ phiếu mà bạn nghĩ là chất lượng thấp ở ờ, chất lượng tốt mà bạn cần phải biết là cổ phiếu dẫn dắt là cổ phiếu mà nó tạo ra cái sức nóng ừ, và nó kéo thị trường thường thì những cổ phiếu đấy nó không không phải là cổ phiếu ờ, penny hoặc là nó không phải là cổ phiếu không có ờ, kém chất lượng mà thường nó là những cổ phiếu chất lượng và nó là những khởi đầu trong một chu kỳ mới thì khi bạn quan sát thì trong cái nhóm ngành ngân hàng thì bạn thấy là đây nó không phải là là những cái cái cái cổ phiếu dẫn dắt nên chính vì vậy thì việc mà trong quá trình tích lũy các bạn thấy là khối lượng ở đây nó vẫn còn ở mức cao tuy rằng ở đây nó siết chặt các bạn nhé tuy rằng ở đây siết chặt nhưng cái việc mà nó kéo kéo xuống này nên là kéo xuống để test thì bắt đầu bạn có một cái góc độ nhìn như này để các bạn thấy rằng là cái phân tích trong cái góc nhìn VSA rất hay đó là đây là một cái quá trình kéo này thì khối lượng ở đây các bạn thấy là nó là cái sự đột biến Đấy, khối lượng ở đây nó đột biến đột biến tức là nó đã có một cái lượng uh, cung cầu tham gia ở đây là khá lớn Vậy để cho cái biết là cái lượng cung cầu này đã hết chưa? Tại vì khi mà nó kéo xuống và nó kéo lên thì sẽ có một cái lượng cung cầu trao đổi. Có thể một số nhà đầu tư ở đây họ bán ra, có thể một số các nhà đầu tư bị kẹt ở đây bán ra. Tuy nhiên thì nó sẽ có một đeo bám ở đây rất là lớn thì quan trọng là chúng ta thấy là có một cái quá trình test. Đấy, quá trình test. Nhưng quá trình test này là kéo cuối phiên thì bắt buộc nó phải ép cho một cái lần nữa. Đây là quá trình ép lại. Ép lại chúng ta gọi là ép lại về cái đáy đáy sau. Tuy rằng đáy sau này nó không Dạ, không thấp hơn đáy trước nhưng tuy nhiên chúng ta đã thấy là nó đã ép lại và cái điều quan trọng nhất là chúng ta thấy đấy đó là khối lượng có sự giảm dần đấy, khối lượng bắt đầu có sự giảm nó cho chúng ta thấy là áp lực cái nguồn cung bán ra đã có sự giảm nhưng tuy nhiên thì đây chúng ta nó chỉ là điều kiện cần đấy ạ các bạn nhớ nhá nó chỉ là điều kiện cần thôi còn điều kiện đủ của nó thì nó phải là gì ạ đó là cái sự xác nhận bạn không thể nào sử dụng các đường trung bình động không thể sử dụng các tín hiệu khác để bạn áp đặt cho nó ở đây thì tôi có thể thấy là bạn sẽ thấy là nếu mà nói về gì ạ nếu mà bạn nói về về RSI thì rõ ràng là nó đang uh, xuống giảm dưới 50 đúng không thì nhìn đến này thì có thể là chúng ta sẽ thấy là tiêu cực đúng không nhìn này là tiêu cực hoặc là nếu bạn nhìn gì ạ macd thì bạn thấy là nó chưa cắt nó chưa cắt nó sắp có tín hiệu cắt rồi thì bạn cũng thấy là rất tiêu cực cơ bản là bạn sẽ đến tiêu cực và bạn có thể áp dụng các chỉ báo khác nữa thì bạn cũng thấy là nó đang chuẩn bị là có những tín hiệu tiêu cực thì tất cả những chỉ báo như vậy nếu trong trường hợp bạn thấy là nó tạo ra cái sự lộn xộn rất là lộn xộn trong cái quá trình đầu tư bởi vì bạn không hiểu bản chất bản chất với RSI thì bạn sẽ sử dụng trong việc mà xác nhận phiên kỳ âm và phân kỳ dương ở trong đỉnh hoặc đáy nếu bạn có những công cụ khác hỗ trợ thì bạn sẽ thấy nó sẽ khác hẳn so với việc mà bạn áp dụng một cái máy móc và thứ hai nữa bạn thấy là việc mà áp dụng thì nó lại có liên quan đến các khung thời gian khác nhau khung thời gian nó có thể là tuần có thể là phút có thể là uh, giờ thì việc mà bạn áp dụng các khung thời gian với cổ phiếu bạn cần phải hiểu rõ rằng là với đầu tư phái sinh thì khung thời gian nó sẽ biến động rất nhanh và nếu bạn áp dụng khung thời gian phái sinh cho đầu tư chứng khoán thì bạn có thể bị phá sản tôi khẳng định là bạn sẽ bị phá sản nên mỗi một cái trò chơi với cổ phiếu blue chip chúng ta phải chơi trò chơi khác với cổ phiếu penny chúng ta chơi trò chơi khác với cổ phiếu đầu cơ chúng ta là trò chơi khác với cổ phiếu phân khúc vừa nó chúng ta có trò chơi khác nên thường thì khi mà chúng ta học thuần về phân tích kỹ thuật và chúng ta không hiểu cái tài cái hành vi trong đó thì chúng ta thường là chúng ta chỉ áp dụng máy móc và dẫn đến là chúng ta à, bị thua lỗ chẳng hạn như này này với cổ phiếu ờ, blue chip thì thường là với những quá trình tăng tốc ở vùng đáy này nó sẽ không tăng mạnh Ờ, nó sẽ đi rất bền bỉ và các bạn biết rằng là đây là một nếu trong trường hợp mà nó xác nhận thì đây chính là sóng hồi đấy ạ bởi vì thứ nhất là chúng ta vì sao lại sóng hồi uh, xu hướng của nó thì chúng ta thấy là bản thân thì uh, tất cả cái đường giá của chúng ta đang thấy đây chúng ta đường giá thì nó đang nằm dưới SMA 50 rõ ràng xu hướng ngắn hạn đang xấu nếu nói về xu hướng chung và dài hạn thì chúng ta cũng thấy là nó đang nằm dưới đúng không? tất cả đang nằm dưới thì rõ ràng xu hướng chung và dài hạn nó cũng đang là rất là xấu đúng không ạ? Nhưng nếu mà trong trường hợp mà các bạn thấy rằng là chỉ một vài phiên nữa thì cổ phiếu sẽ vượt qua cái vùng này, vượt qua cái vùng ờ, xu hướng trung dài hạn này thì các bạn thấy là à trung dài hạn tốt nhưng cái xu ngắn hạn nó vẫn chưa chưa thể hồi phục ngay được và bạn đầu tư ngay đầu tư ngay mà bạn để cho đầu tư trung dài hạn thì thực sự nó mang tính nhất rủi ro rất nhiều đấy thực ra thì trong cái video này ờ, để cho các bạn hiểu rõ được cái việc mà đầu tư thì cái sự kiên nhẫn nó cực kỳ quan trọng chứ không phải là chúng ta cứ mua cổ phiếu thấy nó rẻ chúng ta mua thì ở đây các bạn kiên nhẫn là khi có sự xác nhận Đấy, xác nhận thì các bạn có thể tham gia nếu mà cái cái sự xác nhận khối lượng lớn và giá tăng mạnh còn nếu mà khối lượng lớn mà giá không tăng mạnh thì đây nó có thể dẫn đến sự, sự thất bại cho bạn à, chúng ta có một cổ phiếu khác đó là Masan À, vì sao tôi lại nói Masan? Bởi vì ở à, Masan khi mà cổ phiếu mà nó chạy từ đáy lên khoảng 20%, các bạn nhớ là cổ phiếu đã chạy từ đáy 20%, 20%. Nên khi mà trong VNA các bạn biết rằng nó sẽ có một cái quá trình gọi là test. Đây quá trình là test ạ. Và những cái này nếu mà các bạn nắm mà các bạn thấy rõ được thì nó là gì? Đó là LPS. LPS là nó tạo ra một cái biên độ nhỏ ở trên cái vùng này. Nếu biên độ nhỏ này với khối lượng mà nó bắt đầu thu hẹp lại thì cái khả năng xác nhận nó tạo ra một chu kỳ nữa là khá là cao tức là bây giờ chúng ta đang thấy là 60 thì có thể là lên nội nhiều uh, 70 75 nhưng rõ ràng là hiện tại nó đang trong quá trình dao động mạnh và nó đang test lại cái đỉnh này thì trong cái điều kiện này chúng ta là khối lượng ở đây nó vẫn là mức cao và thứ hai nữa là chúng ta vẫn cần một quá trình xác nhận rõ hơn thì lúc ấy chúng ta mua vào không phải là chúng ta thấy nó rẻ hoặc là nó đang ở vùng này chúng ta mua thì có thể là khi mà quá nhiều người mua ở đây thì có rất nhiều trường hợp nó lại tiếp tục dở, trở về cái cái máng tức là 50 và đấy chúng ta thấy là đầu tư trong đoạn này nó mang thiết là chúng ta gọi là đầu tư ngắn hạn hay chúng gọi là lướt sóng nhưng lướt sóng thì không phải là chúng ta mua suốt ngày mua theo tỷ lệ giá rẻ giá cao ở đây mà chúng ta cần phải nắm rõ được à, với cái mẫu hình gọi là vai đầu vai đây chúng ta đây là cái vai và cái này là cái vai thì cái vai bên này nó sẽ có sự thu hẹp lại về khối lượng có thu hẹp về biên độ thì lúc đó cái khả năng tăng nó mới cao à, những bạn nào đã học về một cái khóa học đó là xu hướng dòng tiền thì Dũng đã có chia sẻ rất kỹ về cái mô hình vai đầu vai ngược đây là một cái vai và đây là cái vai và cái vai này để nó lên được thì nó cần phải có sự thu hẹp về giá và khối lượng Đấy, thu hẹp về giá và khối lượng trước khi nó mới lên à, vì sao nó cần phải thu hẹp về giá và khối lượng các bạn biết rằng là cái khối lượng đây này nó thu hẹp nó chứng tỏ là đã có một lượng uh, cầu hút thu hút tức là mua hết cổ phiếu khi mà uh, cổ phiếu đã vượt qua cái đỉnh này đây là cái đỉnh này là vùng kháng cự mạnh thì khi mà nó đã thu mua hết ở đây hoặc và một cái phần nữa là cái việc mà nhỏ nhỏ nhỏ lẻ họ đã ở đây họ đã bán ra hết thì lúc này xu hướng cổ phiếu sẽ tăng còn nếu xu hướng này mà đang là phân phối thì nó sẽ bán ra hết tại vì nó lãi được hai phần trăm nó bán ra hết thì cổ phiếu giảm tiếp Nên thực tế nó thị trường nó là như vậy nên kiên nhẫn chúng ta đầu tư nhớ là cái bài học này là chúng ta gì ạ kiên nhẫn kiên nhẫn để cho chúng ta thấy là cái cổ phiếu nó đạt tiêu chí chúng ta mua và kiên nhẫn để chúng ta thấy là cổ phiếu tích lũy đúng mẫu hình chúng ta mua kiên nhẫn để khi mà cổ phiếu mua thì chúng ta không bị lỗ không bị lỗ quá nhiều tại vì nếu có bị lỗ thì chúng ta cũng thấy là cái khả năng nó nằm trong cái biên độ khi mà T4 về T4 về giả sử như là trong xuống đi xuống bạn cứ mua như này thì bạn có thể bị lỗ đến 15 thậm chí là nhiều hơn phần trăm nhưng nếu mà trong trường hợp mà cổ phiếu nó đang hình thành cái vai đầu vai ở đây thì nó bứt phá đi lên thì khả năng phá vỡ cái vùng vai này này là cực kỳ thấp và lúc đó bạn sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều và chúng ta sẽ nói kỹ hơn về các nhóm cổ phiếu ngân hàng à, nhóm cổ phiếu ngân hàng thì à, như chúng ta đã biết là khi phân tích cổ phiếu nhóm ngân hàng á, thì tôi sẽ cho các bạn một cái công thức gọi là công thức về um, thực ra công thức chúng ta gọi là công thức mua sớm à, công thức này nó có tôi có chia sẻ trên cái khóa học đó là khóa học về um, đầu tư như một nhà vô địch à, vì sao chúng ta lại có một công thức này bạn biết rằng là nếu mà một cái quá trình giảm giảm này thì ta gọi gọi là pha A đây là vì đây là một cái xu hướng tăng rất mạnh nếu bạn nhìn ở đây thì bạn thấy là cổ phiếu BIDB là một cái quá trình tăng rất mạnh và nhìn về góc độ nó xuống trung hạn nó vẫn đang ở góc độ khá khá là là cao tức là về góc độ các đường trung hạn thì vẫn là đang ở mức là rất cao nhưng về ngắn hạn thì chúng ta đang đang thấy là nó đang ở góc độ tiêu cực đúng không ạ góc độ tiêu cực thế thì khi mà các bạn thấy là góc độ tiêu cực nhưng về cơ bản thì nếu chúng ta áp dụng cái chiến lược mà uh, về kênh thì các bạn thấy là là khi mà các bạn áp dụng chiến lược về kênh ấy, giả sử như là bạn thấy là nối các đỉnh ở đây với nhau thì các bạn sẽ có một cái kênh xu hướng là bắt đầu cổ phiếu trong xu hướng là xu hướng về ngày là bắt đầu bứt phá đi lên và các bạn biết rằng là sau khi hướng về ngày bắt đầu bứt phá lên nhưng bạn mua ở những cái vùng này thì thậm chí là bạn bị lỗ rất là nặng đúng không một số người thì có thể kẻ kẻ đường kênh này và đây gọi là điểm mua nhưng trong VSA thì hoặc là trong cái cái cái cái phương pháp hôm trước bạn học đó là bạn sẽ thấy là đây là ba cái điểm này đáy và đáy thấp nhất của nó khối lượng cạn kiệt đúng không ạ nó thể hiện là cái lượng cung đã đã hết đấy chúng ta thấy không? lượng cung đã hết đấy thì việc mà chúng ta mua là mua cái sự xác nhận bằng bùng nổ theo đà và khi bạn mua xác nhận bùng nổ theo đà thì bản thân chúng ta thấy là nó đã gặp một cái vùng vùng đấy khoảng trống này đây khoảng trống là cái vùng mà thường thì khi những vòng trống trước khi khoảng trống đây chúng ta nhìn thì nó gặp cái vùng này là cái vùng kháng cự rất mạnh cái vùng này chính là kháng cự rất mạnh bởi phía trên thì không có cổ phiếu nhưng tại cái vùng khoảng trống này nó là vùng kháng cự rất mạnh. nếu mà khi mà nó vượt qua cái này thì toàn bộ cái xuyên thủng khoảng trống này rất dễ nên trong trường hợp như thế thì nó sẽ có quá trình chúng ta gọi là quá trình rũ bỏ đấy thì ừ, cái cái pha này là chúng ta gọi pha A và cái pha này là gọi là pha B à, trong pha B thì nó sẽ xuất hiện một cái pha C nữa và trong pha C này thường nó phải có một cái quá trình rũ bỏ trong pha C này trước khi nếu có xác nhận thì lúc này các bạn mua vào khi xác nhận thì cái khả năng thành công rất cao đấy, khả năng thành công rất cao khi xác nhận thế đấy đấy là cái, các bạn biết rằng là việc mà nó phải đầy đủ các tín hiệu đầy đủ những cái quy trình của nó thì bạn mua nó sẽ có độ tin cậy cao hơn nhưng nếu mà cổ phiếu này nó xác nhận thì các bạn sẽ thấy là cái độ khi các bạn mua thì các bạn thấy là cổ phiếu có thể tăng đến uh, từ hiện tại là 38 có thể lên 42 thậm chí là 45 ở trên vùng này thường thì khi nó gặp vùng kháng cự này có thể là xuyên thủng qua trước khi nó nhất là nên khi mà bạn mua đúng thời điểm thì thứ nhất là bạn thấy là cái rủi ro với chúng ta sẽ thấp cái thứ hai nữa là khi nó test lại này nó rũ bỏ toàn bộ các nhà đầu tư nhỏ lẻ rồi thì việc gia tăng nó sẽ là cái độ an toàn rất cao chúng ta còn một vài cổ phiếu khác nữa có lẽ là chúng ta sẽ à, nói kỹ hơn về cái cổ phiếu dòng ngân hàng à, vừa rồi thì tôi biết rằng là rất nhiều báo chí có phân tích là dòng ngân hàng sẽ nợ xấu là rất là cao trong thời gian tới thực ra là nếu các bạn có thể để ý một chút về cái cách mà ngân hàng chuyển về chuyển những cái lợi cái gọi là um, cái nợ xấu nợ xấu thời trong thời gian tới trở thành những cái cái nợ mà có thể là đảm bảo các bạn có biết nếu các bạn có biết không ạ nếu chúng ta để ý một chút thì chúng ta thấy là tất cả những cái khách hàng có thể là ờ, một vài trăm triệu trong thời gian vừa qua đặc biệt là ờ, những ngày gần đây thì các ngân hàng có một cái chính sách đó là chuyển toàn bộ những cái nợ ngắn hạn thành nợ dài hạn ngay và với một cái tỷ lệ lãi suất từ chấm 0,6% đến 1% và khi mà uh, ra cái cái nợ đang là ngắn hạn đang là có thể là trở thành cái nợ gọi là ờ, nợ nợ xấu thì người ta sẽ chuyển ở ờ, uh, với mức uh, giãn cách xa hơn và với lãi suất là tương đối thấp nên phần lớn các nhà nhà đầu tư hoặc là những ai có tham gia vay ngân hàng thì họ sẽ chuyển đổi uh, thường họ đồng ý để chuyển đổi uh, sang cái lãi dài hơn ạ lãi tức là cái cái cái vay dài hơn nên rõ ràng là một lượng lớn lượng lớn toàn bộ tiền từ ngắn hạn chuyển sang chung và dài hạn dẫn đến là chúng ta thấy là cái nợ xấu áp lực trong thời gian tới là nó không nhiều như chúng ta nghĩ bởi vì uh, chúng ta biết là mỗi một ngân hàng chỉ cần là mỗi một người vay 100 triệu thôi với số lượng mà khách hàng chỉ cần là một nghìn người thôi nó đã là bao nhiêu là hàng nghìn tỷ rồi ạ đúng không là hàng nghìn tỷ rồi và cái số lượng đấy có lẽ là nó hơn rất nhiều nên cái cách giãn cách như vậy chúng ta thấy là nó sẽ đảm bảo cho cho chúng ta lấy cái việc khả năng nợ xấu sẽ là nó không không như chúng ta ta, ta, biết ta nghĩ và đấy là cái cách thức mà khi mà chúng ta xem thì chúng ta quan sát chúng ta phải theo tư duy chứ không phải là cứ theo các chuyên gia phân tích đánh giá nọ đánh giá kia quan trọng là chúng ta thấy là các ngân hàng đang chuyển từ nợ ngắn hạn sang dài hạn như nào thì thực ra cái báo cáo tài chính bản chất nó không thay đổi nhưng quan trọng là nó giống như là nới cho người ta vay với cái thời hạn trả xa hơn và thậm chí là lãi suất nó ở mức thấp hơn các bạn hiểu không ạ chúng ta có thể quan sát rất nhiều các cổ phiếu về dòng ngân hàng thì không phải là cổ phiếu nào chúng ta mua nó cũng thành công cái xác suất để những cổ phiếu thành công thì các bạn biết rằng là nó phải tuân theo một quy luận lượng đủ thì chất đổi tức là nếu cổ phiếu mà được các nhà tạo lập các big boy họ thu gom đủ thì cổ phiếu nhất định sẽ tăng à, vậy thế nào là đủ ạ thế nào là đủ thực tế thì chúng ta biết rằng là uh, trên thị trường nó có khoảng độ 20 mẫu hình khác nhau à, mỗi một cái đất nước khác nhau thì những cái mô hình đấy nó cũng có những cái biến đổi khác nhau Chẳng hạn như ở Mỹ thì ờ, chúng ta thấy là có rất nhiều cổ phiếu hình thành mẫu hình tách tay cầm. Nhưng nếu ở Việt Nam chúng ta ứng dụng mẫu hình tách tay cầm vào thì thực tế nó chỉ có rất ít cổ phiếu thành công. Bởi vì những cái cổ phiếu mà chúng ta gọi là đạt mức độ tăng trưởng cao ở Việt Nam không nhiều ạ. Ở Việt Nam khẳng định là những cái cổ phiếu ở mức tăng trưởng cao không nhiều. Và cái mẫu hình tách tay cầm thì nó chủ yếu tập trung cho cái những cổ phiếu ở mức tăng trưởng cao hoặc là chúng ta thấy nó phải là tạo ra một xu hướng tăng rất là cao đấy là một cái cách thức mà các bạn cần phải nắm rõ bởi vì khi mà rất nhiều à, các chuyên gia áp dụng mẫu hình tách tay cầm khi mà nó đang dốc xuống thì đó là cái mà tôi thấy là nó đang bị sai về cái nguyên tắc ạ. Vì William O'Neill thì ông chia sẻ là à, mô hình tách tay cầm nó phải nằm trong một xu tăng ít nhất là 30% trở lên. Hoặc là nếu bạn hiểu về VSA thì bạn hiểu cũng biết rằng là vì sao nó phải tăng chứ không phải là một cái cổ phiếu đang dốc xuống và nó giống như tách tay cầm bạn áp dụng vào bạn bảo là mô hình tách à. tay cầm lúc đó bạn mua bán theo kiểu dạng như vậy thì thực sự nó là rất là nguy hiểm có rất nhiều cái khác nữa khi mà tôi nghe chia sẻ của rất nhiều bạn có bảo là không cần phải là cắt lót ạ à. 10% không cắt lót bởi vì cổ phiếu uh, nó tốt nên không phải cắt ạ à. nhưng khi mà các bạn không cắt thì các bạn biết rằng là điều gì xảy ra với những đợt mà giống như này ạ à, nếu bạn không cắt 10% thì bạn lại tiếp tục cổ phiếu lại lên 2%. Bạn không cắt 2% thì cổ phiếu của bạn nó lên đến 50% thì sao? Và bạn biết rằng là với hệ thống đầu tư giá trị thì phần lớn cổ phiếu lên khoảng độ 25 30% là cao trong một năm, tức lợi nhuận đấy. Nhưng thực tế khi mà ờ, một cổ phiếu đã lỗ đến 50% rồi thì gần như rất khó cơ hội để bạn lấy lại được. Thì các bạn biết rằng là trong cái hệ thống đầu tư này thì ờ, tôi muốn nói các bạn rằng là rằng khi các bạn đầu tư thì các bạn cần phải hiểu rõ chẳng hạn như vừa rồi thì có những cổ phiếu như Dabaco tăng rất mạnh Dabaco Dabaco thì đây là cổ phiếu tôi nghĩ là một cái giai đoạn tăng mạnh như này bởi vì thứ nhất là nếu mọi người có thể biết rằng ai cũng biết rằng cổ phiếu này vừa rồi được hưởng lợi rất lớn về giá thịt lợn tuy nhiên nhưng có quá trình bứt phá như này thực tế là nếu nhà đầu tư cá nhân chúng ta tại vì trong thời gian rất là là là ngắn này nếu chúng ta mua ở đây mua ở đây thì có thể bị lỗ rất nặng và sau khi mà mua xong cổ phiếu test cung test cầu xong thì bắt đầu bứt phá khối lượng ở đây là rất thấp nếu chúng ta không nắm rõ được những cái quy trình ở đây thì có thể chúng ta sẽ không thể mua được cổ phiếu và đến đây bắt đầu chúng ta bắt đầu tiếc ạ báo chí ở đây bắt đầu người ta giật tít nói nọ nói kia và chúng ta tiếc và chúng ta cứ suýt xoa nhưng các bạn thử hỏi xem là những cái vùng này các bạn mua được bao nhiêu ạ có bao nhiêu lần các bạn mua ở vùng này rồi các bạn bị lỗ có bao nhiêu lần các bạn thành công các bạn có tổng kết được hay không tức là cách thức mà các bạn cần phải hiểu rõ được là uh, vì sao chúng ta thành công vì sao chúng ta không thành công trong mỗi một cái thương vụ nhất định và có rất nhiều người thì uh, có tập trung mua những cổ phiếu như là cổ phiếu như KSB Đấy, KSB và họ có biện luận rằng là bởi vì thực thời thời gian tới thì đầu tư công nó sẽ tăng trưởng rất là mạnh và những cái ngành thép à, ngành đá này sẽ được hưởng lợi tuy nhiên đây nó chỉ là những cái sóng hồi đấy ạ bởi vì cùng một cổ phiếu để đi lên được nó phải là một cái xu hướng chung và dài hạn và trước khi mà chúng ta à, biết được cái xu hướng ngắn hạn xác nhận chúng ta mua tức là trong đầu tư chứng khoán thì à, tôi có muốn chia sẻ các bạn một cái công thức ngắn đấy ạ đó là chúng ta cần phải theo dõi xu hướng từ nếu cổ phiếu Vinamilk mà chúng ta đang thấy là xu hướng chung và dài hạn đang giảm như này thì bạn biết rằng bạn đầu tư sẽ thấy là rất rủi ro bởi vì thứ nhất là xu hướng một năm nó vẫn đang đi xuống xu hướng trung hạn 6 tháng vẫn đang đi xuống xu hướng ngắn hạn đang đi xuống và xu hướng cực kỳ ngắn hạn nó cũng đang đi xuống thì bạn có cơ hội gì để bạn đầu tư theo gì ạ theo dài hạn ạ theo bạn thì vì sao chúng lại đầu tư dài hạn vì nó giá rẻ nếu mà giá rẻ bạn biết là quá trình này nếu cổ phiếu tốt thì chắc chắn là các big boy họ sẽ mua rồi các big boy thì họ sẽ mua đầu tiên họ gom trong xuống trung hạn dài hạn đầu tiên là họ phải mua xu hướng chung và dài hạn vậy ở đây thì big boy đang bán ra ở đây họ đã bán ra vậy bạn là gì mà bạn lại mua ở đây bạn là gì bạn lại mua ở đây bạn có bao nhiêu tiền bạn lại mua bạn lại đỡ các dòng tiền của big boy bởi vì bạn nghe một ai đó nói là cổ phiếu này tốt lắm bạn nghe ai đó nói là cổ phiếu này tiềm năng lắm và đấy chính là lý do phần lớn các nhà đầu tư bị thua lỗ ở ờ, trong cái chương trình này thì các bạn biết rằng là để phân tích một cổ phiếu có thể mất vào cả một buổi nên ở đây tôi sẽ chia sẻ một cách tổng quát để chúng ta nắm được à, một lần nữa thì ờ, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ của tôi ngày hôm nay à, chúc các bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại các bạn vào những cái chia sẻ tiếp theo xin cảm ơn rất nhiều